cái này là, là năm nay mới bói bởi vì cái cây này là gốc là gốc bưởi diễn vâng nhưng mà à. năm ngoái em mới ghép đây mắt ghép thì chưa liền rồi. vâng đúng rồi đây đây này cho nên năm nay nó mới bói quả những to cái quả đẹp mà như thế này để để để để thu vào ừ. đây đây đây đây những quả như thế này thì chắc nó phải được tầm hai cân hai cân đấy quả đây đây đây đây, đây. Thế đi vào trong quay đi vào trong kia kìa quả kia thì phải được vâng. chắc phải hai cân bảy cân ba cân quả kia kia à. đấy toàn, toàn quả đây cân à, đây các bạn này đấy. quả này thì chắc phải hai cân rưỡi hai cân rưỡi những quả như này phải hai cân rưỡi đấy rất là rất là sai đấy đây thưa các bạn này cái này là gốc bưởi diễn em ờ, nó phát triển từ từ trên xuống dưới này ghép 15 cây để Đây cái quả này thì chắc là phải gần 3 cân đây các bạn này Quả này này Quả này là chín rồi này Đấy Quả này Quả này cũng chín rồi này Đây Những quả như này là chín rồi đấy Là mình có thể bán được rồi đấy Đấy rất là sai à, Vâng trên cây này ông dự đoán là có tổng số bao nhiêu ông Mấy ngày này trước khoảng sáu mươi bảy mươi quả đấy Bởi bói mà mình lấy nhiều đấy Đi qua cái đầm xe Đi qua cái đầm xe đây. quả giờ nó to nhỉ vâng. đây này các bạn này quả này chắc phải cân ba cân đấy các bạn coi đây này là khoảng năm sáu cái quả năm sáu quả trên một cái cành đây cái cành này thì ba quả rất đẹp quả rồi. đây ba quả to đùng dáng rất là cân chuẩn này đấy tuyệt vời rất là sang đây đây các bạn này cành kia cành này phải chống đấy nếu mà không chống thì được quả đều đây còn quả to đều đây các bạn nhé nó nói là để thử xem như thế nào đây các bạn này thử ừ. nếu mà dùng vân thường mà ông để cái này là hồng cây này à. Ừ, ừ, bởi vì bưởi bói mà người ta chỉ để độ khoảng chục quả hơn chục quả đấy à. mình để hẳn năm sáu mươi quả mà to đùng như này to đùng cách mạng này đây bạn có thể thấy đây nó lấp ở trong lá này rất nhiều này đấy. rất là sai như này sẽ giữ đây bây giờ mình đi sang cái hướng này à, vâng với cái bưởi da xanh này thì ông bón quy trình như nào à, lúc bón lom là tôi bón hai cân silic hai cân silic loại từ 5 cân này loại 5 cân này Tức là gấp đôi cái cái bón so với các bữa kia đúng không? Vâng, lượng bón nó cao hơn bởi vì vâng. cây da xanh này nó đòi hỏi cái phân nhiều hơn các loại cây điều khác vâng thế và cộng thêm mình cộng thêm món cái gì nữa à, với lại ờ, một cân lân với lại ờ, ba lạng kali với hai lạng đạm à cái lượng NPK trong đa lượng thì bón cũng như đấy cũng như cái là cái phân kia thôi bưởi diễn như, như bưởi diễn rất như bưởi diễn nhưng um, cái lượng silic thì tăng gấp đôi tăng gấp đôi ừ, tăng gấp đôi thế và đến ờ, giai đoạn ờ, thúc một thì ông bón thế nào thì thúc thúc có một lần là cũng bón thêm một cân nữa một cân silic silic thế là tổng số 3 cân 3 cân vâng và NPK thì cho thêm bao nhiêu à, cái 13 13 cũng cho có ba à, 5 lạng vâng mà cái lần bón thúc đấy cho 5 lạng nữa đó. Dạ. vâng thế, thế và cái, uh, cái, à, cái túi này thì bao trăm gram này cứ 300 g là phun, phun được 5 lần 5 lần và mình phun vào những cái gì nào cứ phun cùng với buổi diễn vâng. phun cùng với buổi diễn kia là mình phun bưởi diễn không có thể nói lại chương trình này bởi vì có những người người ta không xem cái cái ra buổi diễn còn vâng, thì mình nói lại cho người ta biết thì cũng là trước khi uh, ra hoa là phun một uh, gói 300g này tam 60 nước vâng và sau khi hoa bắt đầu nở lác đác là phun một lần cũng 300 g pha là 60 lít nước phun cho khoảng bao nhiêu cây phun cho nó tùy bây giờ đến 15 vâng. cây là tôi phun 60 lít nước vâng à 60 lít nước dạ. cho 15 cây 15 cây vâng. thế thì đầu tư này quá rẻ luôn dạ. vâng thế và sau ờ, khi thời điểm nào thì mình lại phun tiếp ạ à? thì ờ, lúc quả bằng cái chén là mình lại phun vâng phun một lần nữa lần ba là thì đấy thì phun loãng dần ra à loãng dần ra lúc này thì ông pha với tỷ lệ là bao nhiêu lít nước ạ trăm tám mươi đến một trăm lít à. Một lần bốn là cái lần quả nó bằng cái bát ăn cơm vâng mình lại phun một lượt cũng một trăm đến 120 lít nước một vâng. tháng lại tiếp tục loãng nữa ra Vâng. mình cứ pha loãng dần đó. vâng. và đến tháng 6 là mình phun một lần cuối vâng. và tại địa điểm này hôm nay ngày âm lịch là ngày 14, 14 tháng 8 tháng 8 à, năm 2022 tức là ngày mai là ngày trung thu đấy các bạn nhé và ngày dương lịch là ngày mùng 9 tháng 9 năm 2022 sang sang sang sang vâng. kia kia và trên vườn bưởi à, ờ, da xanh của ông Đinh Ngọc Hải đây à, quả rất là đẹp trái to mặc dù là bưởi um, bưởi mới bói năm đầu tiên nhưng mà đây này các bạn này trên cái cành bé tí thì chưa có cả bằng ngón chân cái bằng ngón tay thôi mà ba quả như bốn quả một là ba bốn quả ba quả bốn quả là quả trên ba à. quả đây mà quả như thế này là nó phải tầm khoảng 2 cân này các bạn này hai cân à, mã rất đẹp ở đây không có hiện tượng là lỗi quả không bị lỗi quả nhé. Đấy, quả rất đẹp quả tròn vo tròn vo mà to trái nặng như đá luôn các bạn ạ à, đây nặng như đá luôn. xem trên cây này. và trên cây này thì nó phải đến rất đều năm sáu chục dạ. quả thì các quả trên có nhiều quả lắm nhiều quả lắm dạ, dạ, phân mà phân bố là từ từ ờ, từ gốc lên ngọn gì Đấy, nó phân bố rất là đồng đều đấy rất là tuyệt vời vâng đấy thưa các bạn ở phía trên ở đây dùng ông dùng cái tỷ lệ phân bón này nó không nhiều Ừ, ừ, mỗi một gốc chỉ có 3 cân silic cái túi 5 cân và phun được 5 lần đấy phun được 5 lần mà đây dáng quả tròn vo mà mã rất đẹp và bưởi này thì luộc chắc chắn là sẽ rất ngon luôn này sẽ rất là ngon rất tuyệt vời xa hết khoảng đất ừ, xa hết cả đất à, vâng thưa ông làm À, trước đây mà chưa dùng phân silic thì cái thân cây này nó thế nào? Thân cây bưởi da xanh nó thế nào? Sần sùi nó già cũ lắm, nó không nó cần cũ nó không được mỡ màng như nào. Cá lăng là nó khô gì? Nó khô, nó khô cây đúng không? Khô, khô cây và nó cần cũ. Nhưng bây giờ mình nhìn cái cây này thì nó nó sẽ là 9 năm tuổi. 9 năm tuổi là cái gốc thôi. Còn vâng. cái, cái, cái ờ, ngọn bưởi da xanh này vừa mới ghép. Mới ghép vào được một năm. Vâng mà cây nó trẻ quá như là tầm năm sáu tuổi thôi nhỉ rất là đẹp đấy rất là đẹp quả rất mịn này cái da của nó mịn nó như thế này cơ. da như như là da bưởi viễn luôn đấy. mà nẽ ra ấy cái xanh thế này thì chắc lắm mà... quả đấy phải hơn hai cân chắc lắm hai cân rưỡi đấy nếu như bưởi da xanh mà dùng phân thường ở tầm bói này thì nó sẽ bị sốc sầu sốc sầu tức là vỏ nó cứ sần dù lên và cái ruột nó bé đây nét bóng mì à, đây nó bóng mì luôn mà quả nó chắc này chắc này các bạn chắc chắc lịch luôn này gỗ này chắc mà cái cái cuống nó nhỏ này đấy cuống nhỏ mà nó sẽ nó nó nó không bị cái tầm uh... Ờ, cái này chi thùng đất đây đây chi nhiều quả kia bên kia nhiều chỗ bị chi đất nhiều, đất đấy quả to đồng đều nhé các bạn ạ đây quả to đồng đều nhé đây. đây và cho đồng đều rất là thích cái này mà những quả hai cân 3 ờ, cân đã có 60 nghìn một quả thì nữa một quả đánh ngã ba quả ba bốn quả bưởi diễn Đó. bên kia cũng chỉ đất kìa đây quay vào vòng chú nhân cây cành đấy này đấy, sai quá xanh quá nó chịp xuống rồi bởi vì một quả nó đã gần đấy phải trống nó tầm hai ba cân rồi ừ. rất là đẹp đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây. to đều luôn cái quả la đà hết bên dưới đây này đà đều đẹp chưa năm nay mới bó đầu tiên mà đã chủ vườn đã ăn lấy cam lấy rất nhiều nhưng mà cây vẫn đẹp như này đây trước hết là mình xem cái lá đã này đây ông đánh giá với cái lá này như nào lá này xanh lá mà nó dày lá dày lá khỏe cây khỏe lá đây có thấy hiện tượng sâu vẽ bùa không ạ? Không, đây chị xem cây cành non này có vẽ bùa đâu Đây Lá bóng lù nhá Đây mình xem cành non này nhé Cành non này, không lá bóng lừ, không có tí vẽ bùa nào Không có biểu hiện của sâu bệnh à, Cái này nữa trước cửa nhà là không dám phun Vâng Không dám phun thuốc Đúng rồi, cái này trong ờ, Ở gần nhà là không Gần nhà cho thuốc. nên mà nhà lại có cháu bé dạ. Cho nên là chủ vườn không phun mà lá nó bóng đây, đây, quay lại cái chỗ này đi ạ quay cái cái quả này đi nó nó đều quả đấy các bạn này à. cái, cái cành này cái cành đấy là chỉ bằng cái ngón cái uh, này là gọi là củ bưởi không ai gọi là quả bưởi <laughs> mà ở dưới đất xong mà vẫn bóng đẹp nhỉ vẫn đẹp không có bị tối không, không bị làm tối, sao không làm sao à đây kia yeah. máy sang bên này tí chị đằng ừ. sau chị hai quả đấy chạm đất này. à kia đây đây đây đây ạ à, đây đây đây đây, đây. đây mà bưởi nó dùng phân thường thì gọi là quả chạm đất này là cũng quả bưởi là hỏng rồi đấy các bạn ạ nhưng mà đây dùng phân xịt thì chạm đất vẫn vô tư không làm sao và đây lượng bón phân thì không nhiều Thế vừa này ông đã giảm được bao nhiêu thuốc bảo vệ thực vật ạ? Những năm này là về không, không có Không có thuốc bảo vệ thực vật? Không có bảo vệ thực vật bởi vì nhà có châu bé nó lại à, gần nhà vâng. Đúng rồi. Cây nào cũng vậy. Cây nào cũng à? vậy. Vâng, cây đạo vậy sai cái sự phân bố trên cây rất là đồng đều à, bởi lấy ông đang bán giá bao nhiêu ạ à, cái này là người ta vào cái trả 25 000 một cân à hai 25 cân hai trở lên vâng thế còn nếu mà quả tầm 3 cân thì mình bán giá bao nhiêu ạ à, đây rất là tuyệt vời cả đổ đồng không bán chọn à không bán chọn à. vâng giá mỹ cân 2 trở lên vâng giá như vậy thích nhỉ quả to quả này phải gần ba cân quả này như này là gần ba cân mà nó không bị xốp sầu thì các bạn này ra nó lì luôn đấy cây khỏe lá khỏe quả đẹp quả to và tỷ lệ cao vâng quả to quá nhỉ trời ơi quả nó đều nhau thích thế nhỉ đấy quả toàn là quả đều quả to đẹp nhỉ Đó dùng cái phân này thì ờ, chỉ có phải vặt bớt đi nó sai quá chỉ cần vặt đi vặt bớt đi mà nó nó nó đấy như này là năm nay nó bói cho nên là cũng không không để tham nhiều đâu để à. hàng ngày là thấy nó hợp lý cái này để cái này nó cũng là hơi nhiều đấy, đấy nhưng mà sang nhưng năm mà cây nó khỏe như này thì vẫn để được sang ừ. năm thì lại phải chắc là để, để nhiều hơn này nó khỏe mà cây nó khỏe mà lẽ ra ấy là cây yếu ta chỉ để độ năm mười quả thôi nhưng mà mình là cây khỏe khỏe nên để liều nên là để liều và để liều nhưng mà nhưng mà cây, cây nó, nó cũng chịu đựng được bác nó không không cây vẫn vẫn khỏe vẫn đẹp đúng không nói chung là cái phân này dùng phân này là tốt này đây lá của mình cùng nhau đánh giá cái lá của nó thôi nhiều rất nhiều quả to đẹp đều nhưng mà lá thì vẫn khỏe đây lá đây các bạn này lá đẹp như này, cây nào như cây nào đẹp đây này lá này Đấy. rất bóng đẹp. khỏe không, dày bóng khỏe, lá không có tí sâu bệnh nào túng yeah. lá lắm nhìn nó cây nó khỏe khỏe thật tuyệt vời ờ, Đấy. Đấy. cái bưởi da xanh này là nó khó lắm khó chăm nó hay bị đơ cây đó à. À. bưởi da xanh mà mới bói nhưng mà chủ vườn đã do dùng phân silic cho nên là để quả sai như thế các bạn này đấy à, như lợn con luôn rũ dĩ, đấy sai như bưởi diễn luôn các bạn ạ ra lì như em bé Đây các bạn này Đây, những quả như thế này thì trọng lượng của nó phải gần 2 cân các bạn Mà Tùng Vân xin thích cân phát cho nên là nó dẻo cành Cho nên trên những cái cành Nó chỉ bằng cái ờ, ngón tay thôi Nhưng mà có hai ba quả mà hoàn toàn không bị gãy các bạn nhé Đây nhé Đây Đấy. Xài lắm các bạn ạ Còn bưởi của nhà ông Đinh Ngọc Hải ở thôn Nhìa 1 Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy Tỉnh Hòa Bình Dùng con món Sinic cân Phát Bắc Giang Trong năm qua đạt kết quả cao Không chỉ trên bưởi diễn, bưởi thồ Mà còn bưởi da xanh và bởi hoang cũng như là bởi thi tâm lạc đều sai như này các bạn này đây. sai này Đấy, trái to vĩ đại chưa các bạn này nếu mà dùng vân thường thì tại thời điểm này là nó sẽ bị ờ, quả nó xúc xồ rồi quả nó bị vỏ nó dày sọ nó nhỏ vỏ dày nó sần sùi lên rất là xấu nhưng mà dùng phân xịt cho mã rất đẹp như này đây mình đây thì ngồi đây nhìn này nhận bóng đẹp tuyệt vời luôn đấy cái cành đấy chỉ bằng cái đũa mà hai quả mà công dụng cầm lên chịu cành chịu tay luôn chịu tay luôn nó bị nó chắc này sờ không thấy không thấy không thấy bột chắc lắm quả lạng đấy Đấy. và mình như ra đén lá đẹp các bạn lá đẹp lá như lá nhựa luôn Đấy. đẹp tuyệt vời ở sai thì vô kể ở đây chủ vừa nói là sai chỉ có hạt bớt đi thôi đây chúng ta lia một lượt để cho các bạn thấy nhé tỷ lệ sai trên cây rất đồng đều trên một cây thì phân bố đồng đều và trên các cây thì cũng sai đồng đều cây nào cũng sai Vâng, nếu để nói một câu về cái bể da xanh thuộc Văn Di Tích thì ông nói nào? Nhưng mà cái uh, ờ, phần nó có không ạ? Quá hợp với cái, cái, cái loại bưởi Đấy khi uh, ờ, nhìn quả thì biết ha vâng. nó, nó hợp với cây bưởi da xanh lắm Lá đẹp này dạ. Quả sai như này, sai cũng To đều To đều này Đấy, Trên một cái cây nhỏ này thôi mà cũng để có đến mấy chục quả đấy các bạn Đấy, Bốn năm nay mới bói lần, à, lần đầu tiên Vâng. Rồi to đều đẹp như này. Nói chung là cái phân silic này mà bón các loại bưởi đấy tôi thấy làm nó hợp lý lắm. Vâng. Nó khỏe cây. Tốt. Chất lượng được. Và nếu như các bạn muốn mua bưởi da xanh tại thời điểm này thì ông có sẵn sàng không? À, rất sẵn sàng. Có gì à? không ạ? tiếc là nó còn hơi ít. Nhưng mà vâng, sang năm thì chắc là nhiều. Vâng, nó chưa được nhiều lắm. Năm nay chắc được khoảng năm bảy tạ gì đấy vâng năm bảy tạ thôi vâng. nếu như các bạn muốn mua bưởi da xanh thì À, hãy liên hệ với số điện thoại của ông ờ, Đinh Ngọc Hải. Ờ, số điện thoại của tôi là 0987 257 719. Vâng. Dạ. Ở tại địa chỉ ạ? À, địa chỉ thì xóm nghè 1, xã Ngọc Lương, huyện Ân Thủy, tỉnh Hồ Vâng. Các bạn ơi, chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại ở đây để các bạn à, năm nay mà chưa mua được thì sang năm có một cái địa chỉ quen thuộc à, bởi vì bởi của dân Philip Sơn Phát đã có thương hiệu trên toàn quốc trên các loại cây trồng đặc biệt là đối với cây cam múi thì cho vật chất lượng rất là cao đảm bảo là để sạch bưởi sạch bưởi sạch bưởi ngon bưởi chất lượng cao đấy bưởi sạch và nếu như các bạn à, muốn liên hệ với công ty Bòn Civic thì hãy liên hệ với à, tôi là Bích Thanh Tân số điện thoại của tôi là 0904 007 066 hoặc 0914 618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 mà bây giờ ở miền Bắc nhiều người ta liền rằng miền Bắc không dùng được không trồng được bưởi da xanh nhưng các bạn ơi nếu có phân Silic thì bưởi da xanh các bưởi kia thì tuyệt vời rồi nhưng bưởi da xanh lại càng tuyệt vời hơn và các bạn đừng chặt bưởi da xanh vụ nhé hãy ứng dụng thử phân Silic sẽ có kết quả cao và sẽ làm hài lòng các bạn cũng như là sẽ giúp cho cây bưởi không bị bưởi da xanh không bị thoái hóa giống và à, cho à, ruột đỏ vỏ xanh mạ đẹp ăn ngọt sắc và bán được giá cao và cuối cùng thì chúng ta cùng chào khán giả xin chào các bạn đã dành thời gian quan tâm xin chào và hẹn gặp lại